bốn mươi phân hướng một rưỡi đỉnh đi màu giò đấy được dày ừ. cái này cũng mạng được trước tôi đánh con chim là như này khi con chim nó sập tôi cho các bạn xem các bạn <laughs> đang được xem clip đánh chim ở đâu nhá ăn con mồi nó hiền nó không mổ đâu nhảy đi phải gạ nó chứ im đấy mọi thứ im lặng đấy mái thúc rồi đùa tuấn à treo cái lòng chim <laughs> đấy các bạn nhìn nó đánh con chim này <laughs> đấy đường này giờ là đánh con chim này khe đấy nhưng mà đánh quả chim không thể ngửi được con này chỉ chết trong vòng độ tích tắc thôi rất tiếc là xe ô tô tải đi qua các bạn ạ Ui giời Ui giời Ui giời Ấy, ấy, ấy, ấy, ấy Con này sút ra được, nó phải bo còn chán Bò bò bò bò bò lên Tranh, tranh, tranh Có tí, có tí uh, hồng nhan đến này. băm rồi băm rồi băm rồi múc hơi đủ lân đấy chứ tuấn đổ mon men mon men rồi làm con cho anh em nó vẫn cởi này. nó bảo nó đi nó móm quen đi với anh Dũng về khác sắp nhặt nơi rồi anh ạ nhặt đến đít rồi mà cái loại này dễ nhặt không mà con gì sóc à? Bữa trưa ngon lành, đã được ăn cái gì được ngon lành Ăn được mỗi con thôi Ít khí trời À <laughs> kia, chuẩn bị có con container xuống Con cốc, à. ăn con cốc được Ôi muốn nhảy nhanh lắm rồi nhưng mà nắng quá để anh Danh đổi chỗ nhá anh Dũng vừa đi qua đội sĩ gà thôi <laughs> thôi chào tất cả anh em nhá không không không không không không quay nữa không quay nữa thôi chào tất cả anh em để em uh, thao tác cái đã thằng Tuấn Anh Tuấn Anh vừa xem ấy chào luôn <laughs> Tuấn Anh này Tuấn Anh này Tuấn Anh này ờ. đồ một hai xong rồi đấy đấy biết ngay à biết ngay ăn luôn Dớn lên thế nào? Dớn lên nào? đây đang gỡ quả x2 đây Thằng này đang gỡ đây Đang gỡ x2 Ôi không đi à Đây siêu phẩm Siêu cái đéo thì mẹ à <laughs> đánh ngay đường cái này Đánh ngay đường cái này